con tới sân luôn bà con ơi rồi đu tới trước luôn tao nghi à tao nói mày tới trước chắc luôn ô rồi ờ à, không mua ăn được chứ đừng để tiền đạo ăn chết luôn á không thế này làm sớm sớm quá Ôi dạ Trước luôn người được Ôi đi xe đó hả Ôi đi xe bạn trước luôn người được Rồi anh đi về với Dũng Anh đi về Anh đi về nhá Anh, anh nghe nhậu anh mới đi á Mày nghĩ à, còn Hữu đang đi lát Amen ăn cái này cái thứ ba nha bạn con nửa tiếng nữa đá được anh kìa <laughs> xe này năm một tám trăm mấy rồi bà con của anh của anh xe này còn thua mà thua một đêm với mấy cô hoa hậu nữa đó. có dừng nước giọng á nước giọng ta đó mát chứ không nóng đâu nãy xuống cũng được giờ này nghỉ ngơi nửa tiếng được rồi đúng rồi đúng rồi đồ mất kia vú lòng thòng quá đủ. nhớ bạn áo vú không á à, hư hư hư hư hư hư sơn hư áo tím màu hoa sim mười một đó rồi này bạc quá anh Trung khởi động khởi động chạy hai vòng ngân nha anh Trung Ống này nó ờ, Ừ Anh em thông cảm nha Đường số 16 này nó có giấy Ở ờ, nó có giấy nên anh em thông cảm này đặc biệt lắm Kia kia cũng có giấy á kia cũng có giấy nữa <laughs> Rồi bắt đầu vô trường đấu nha bà con Đây Từ từ từ từ Đây Ông này nói nhiều nhất nè mà giờ ông dám nói nữa nè Im luôn <laughs> Chứ không có nói nữa Con gây Bây dài mới mua sao mà dứt hoài luôn rồi. Hồi tao giới thì mới lấy giới của vợ sao Sập quá rồi anh này chất lượng nè à. bó hai đầu luôn tức là không biết ông nào đội trưởng thôi nhưng mà anh này chắc chắn là đội trưởng á bó nhiều <laughs> ờ, bó nhiều đúng không số 1 nè gai người ta bưng bưng nước nè ông ơi trời ơi ơi xe bưng nước trẻ làm trai 24 tuổi rồi trời ơi tôi tưởng nó lớn Ê, cái xe này xe cút xích nè <laughs> tính ra long an cũng hiện đại chứ bộ nó lẽ khiên tay như xe cút kích rồi này mr hiển ấy ngày đâu đỡ khó nè đỡ khó vậy hả khó nhiều lắm Chiều á gung gung bàn thờ luôn đây không muốn là gì anh hiền không cho live stream anh hiền kêu là phải thắng rồi mới tính anh hiền kêu là phải thắng xong rồi mới tính còn mà bây giờ là có live stream nữa chỉ có quay thôi rồi cắt sáng sao giờ hôm nay hôm nay làm uh, giám đốc kỹ thuật không cần đá nữa cầm tài tướng ngon quá ồ móc tay thẻ móc túi thẻ ra kìa thì mình ra không đủ mình đã thiếu rồi chuẩn bị giao banh nha bà con rồi bắt đầu trận đấu rảnh lát quay tiếp à, chiều nay cho phải uống 10 lon quá mệt quá quay nhiều quá đội Amigo đá với đội ờ, thành phố Tân An Amigo áo màu tím sọc trắng đội bạn áo đỏ quần đen và góc câu dao hậu môn lấy

hay lắm Đức ơi Ê. Hay lắm Trường ơi giữ lại cái chạy đất chạy đất đúng rồi anh Bình kìa giữ lại anh Trường ơi hay lắm tốt rồi đội mình đang tấn công là bạn tỷ số 3-2 đội mình thắng tuyệt linh đình luôn <laughs> tuyệt linh đình luôn áo hồng ăn ngon miệng quá nhìn mà thấy đói bụng luôn á à. chưa tao ngồi đầu kia kìa chỗ này có chỗ rồi tư được Có chừng sau lưng không Út Cầu hữu áo hồng, nhậu thì ít, uống nước cưới thì nhiều